Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé à, Hôm nay mình mới mua cái mạch Mạch sạc bình tự tự ngắt ha Ở đây nó có ký hiệu là HCWM632 Thì ở trên đây nó có cũng giống như các mạch sạc mà cho cái nguồn adapter vào thôi Còn cái mạch sạc 220 à, Bỏ hai nguồn 220 vào nó nắng ra thì Thì không giống nhưng mà những cái mạch sạc nào mà xài alocter bỏ vào để mà đi ra thì nó đều giống nhau ha rồi ở đây <clears throat> ở đây thì à, hai cái nguồn vào này tức là hai cái nguồn điện alocter cho vào ha hay là biến áp mình nắng ra đó là cho vào đây rồi còn ở đây là cái phần bình ha nó có ký hiệu là BAT ha thì mọi người à, nhớ là gắn cho nó đúng đúng cọc ha chứ để sai rồi cái nó ờ, cháy nó phí còn đây là cái đèn báo nè đèn báo này là báo nếu nhưng mà khi nào mà đèn nó tối thì nó sẽ không sạc và đèn nào khi nào mà nó ẩn lên thì nó sẽ sạc ha đây là cái gờ le còn à, cái này là cái à, đèn báo ha hay là kêu là cái màn hình cũng được còn đây là cái nút này là cái nút chỉnh cái tần số thấp tức là khi nào mà mình muốn sạc lại là cái điện áp tiêu thụ nó xuống bao nhiêu để mình sạc lại ví dụ như 12V à, thì à, bình 12V thì muốn cho nó tầm xuống 10V 11V nó sạc lại thì cũng được nhưng mà thường thường là mình sẽ xài là 11V thôi còn à, bên đây bên đây là điện áp cao chỉnh điện áp cao điện áp cao tức là khi nào mà mình ngắt khi nào mà đến cái ngưỡng nào để ngắt tức là khi bình 12V thì mình sẽ cài tầm 13V 14V mình cài 13V 5 à, để mình mình ngắt thì trên mạng thì bây giờ là nó cũng có nhiều người à, hướng dẫn à, những cái dòng mạch này rồi nhưng mà mình làm cái à, video này chủ yếu cho cái bạn bên Lazada là bạn hỏi mình là cái mạch này có sạc được cho cái cái nguồn 9V hay không à, cái pin thì thường thường là cái nguồn 9V là cái nguồn 9V của những cái những lo kéo rồi đó là cái nguồn 9V của nó là nó sẽ có hai cục pin nối tiếp thôi hai cục pin nối tiếp thì một bên là 3V7 ha, mỗi một cục 3V7 nối tiếp với nhau thì nó sẽ ra là 7V4 7V4 thì cái nguồn sạc nó sẽ là 9V thì mình sẽ cài cái à, cái mức ngưỡng thấp của nó là 6 6 đến 6 là thấp còn cao là mình sẽ cài tầm khoảng 8V được rồi 8V 8V gửi là cao rồi là mình sạc như vậy thì cái cái pin nó sẽ ổn định hơn mà mình cũng không cần cái mạch mạch sạc gì nữa cả ha hay là mình muốn xài một cái thiết bị dụng cụ gì trong nhà đó mà mình không có một cái mạch sạc đó mỗi lần xài thì mình phải đi mua thì mình sẽ cài được cái này hay không mình nói là để mình cài thử để cho mọi người xem có được hay không thì trước tiên thì thường thường thì mình cũng sẽ xài một cái biến áp như thế này đây mình đẩy này ra nha đây là cái biến áp à, cái biến áp này thì à, của cái uh, à, lo kéo thôi thì, à, mạch loa kéo mà hư hay là mình mua những thùng loa kéo về mà mạch hư nặng quá thì mình bỏ mình lấy lại nha mình mình đấu nó như thế này rồi xong rồi mình sẽ cần một cái biến áp chỉnh nha một cái à, cái nguồn chỉnh được nữa là mình sẽ xài cái mạch như thế này cho nó tiện hơn ha chứ mình không có qua cái mạch gì thì mọi người cứ mua cái mạch sạc mạch à, hạ áp như thế này mọi người xài là đã được rồi ha rồi mình chỉnh thôi mình chỉnh là được rồi mình sẽ cắm điện ha rồi cắm điện ở đây mình sẽ đo thử là nó sẽ được bao nhiêu volt để mình chỉnh mình bỏ vào trong cũng được luôn nữa đó mà bỏ vào cắm trực tiếp cũng được này 8V 8V mình sẽ dặn cho nó cao lên ha rồi để mình à, mình bỏ vào trong luôn đi à, mình làm cái mạch này luôn đi chứ để làm cái à, mạch này nữa là mất công lắm mình sẽ à, bớt lại tí chứ rồi mọi người nhớ cắm à, cái phần chỉnh phần chỉnh thì mọi người cắm nó vào bên phần bình ha đó là cái cái nguồn chỉnh mà mình để mình chỉnh mình cài đặt á là mình bỏ vào bình à, mình âm theo âm dương theo dương nha đừng để lộn âm theo âm dương theo dương thì hiện tại là cái cái mức nguồn này là nó chỉ là 7V mấy thôi thì bây giờ mình sẽ cài bình trước ha mình cài bình lại cho mọi người xem thì mình sẽ dặn cái này lên nó tầm 15V hay ha 15V dặn 15V à, sáng ra nó mở nhạc nữa rồi bởi vì mình làm video mà nó mở nhạc riết mình cũng không có làm được bởi vì mình ít cứ ra rồi 15V thì bây giờ mình sẽ cài cái tần số ờ, thấp ha rồi bây giờ mình sẽ cầm cài lại 11V bấm từ từ nha mọi người rồi khi nào mà tới cái ngưỡng mình cần mình mình 10.9 này rồi mình sẽ để một tí xíu nó sẽ nhận nó nhận lệnh rồi rồi cái nguồn đang cái nguồn à, sạc mình sẽ bấm vào đây cái nguồn mà là ngưỡng cao á, khi nào muốn ngắt thì mình sẽ bấm vào đây mình sẽ để là 13V5 ha rồi mình để một tí xíu nó sẽ tự nhận lệnh à, thì cái mạch này mọi người mua về không cần cài vẫn xài được ha à, tại vì mình thấy ở bên trong là người ta cài sẵn là 12 và 14 tức là khi nào điện mượt xuống 12 là nó sẽ sạc và khi nào 14 thì nó sẽ ngắt à, nhưng mà mình thì mình thấy muốn cho nó xa xa tí xíu cho cái bình nó nó nó, nó có xuống là nó có sạc lên tí xíu thì mình sẽ để 11 và mình sẽ cài lại là tầm 10 à, cái bình mà để 14 ừ, cái bình mà để tới 14 thì cái bình nó tốt lắm à, còn còn tốt dữ dằn nhưng mà bình ở đây mình đa số là cái bình mà hư hay gì tận dụng hay là mình test hay là mình à, kích sạc đầu lại thì nó cũng hơi thấp nhưng mà vẫn sạc được nha mọi người chứ không phải là không sạc được nhưng mà mình thì giống như người theo sở thích đi đó là như vậy thì mình sẽ bấm ở đây một cái thì là 13.5 nó sẽ sẽ ngắt ha rồi bây giờ cái bình nó đang là 10 cái nguồn nó cái nguồn bình là nó 15 thì nó không thể nào sạc được thì mình sẽ dặn cho nó xuống là còn lại là tầm khoảng 11V à, xem nó có cái cái này nó có có sáng lên hay không ha mình dặn lại 11V nó 10V8 tại vì mình cài 10V9 mà giờ 10V8 thì nó phải sạc thôi rồi bây giờ mình sẽ dặn lên dặn lên tầm 10 à, 3 con 5 13 con 6 ha 2 3 4 à, 13 con 7 luôn đây là 13 con 7 là ngắt rất là chính xác luôn mọi người mạch này là nó chính xác dữ dằn luôn ha là mình cài tới 13 con 7 là, là, là, là nó tự động nó ngắt và khi mà mình cái điện nó xuống lại á, cái điện mà nó xuống lại là 11V thì nó sẽ tự động nó sạc ha nè cái như thế này là nó đang ngắt nha đèn nó sáng nó mới sạc này đó như vậy là nó đã sạc rồi bây giờ mình sẽ cài cái phần à, mình sẽ cài cái phần là sạc sạc bình 9V xem có được hay không ha sạc pin pin 9V có được hay không rồi bây giờ mình sẽ nhấn cái nút này nhấn cái nút tần số thấp à, tần số thấp thì mình sẽ nhấn nó như thế này mình sẽ dặn lộn mình lộn rồi ờ, mình sẽ cho nó xuống mình sẽ cài nó xuống là thôi bây giờ mình sẽ khôi phục cài đặt gốc của nó ha khôi phục cài đặt gốc của nó là mình sẽ nhấn hai cái nút này rồi nó lên ba số 368 là khôi phục cài đặt gốc rồi xong rồi mình sẽ cài lại mà mọi người không cài này không khôi, khôi, khôi phục cài đặt gốc cũng được nha chứ không phải là ấy tại mình muốn làm cho nó nhanh cho nó dễ thì bây giờ mình sẽ nhấn cái tần số thấp rồi thì mình sẽ cho nó đi xuống là còn tầm khoảng 6V à, ha tại vì à, cái à, pin là 3V7 3V7 thì sạc lên là tầm 8V à, 8V thì mình cho 6V mình sẽ sạc lại ha sáu v nó sẽ sạc lại rồi mình chỉnh như sáu v năm v chín rồi năm v tám mình sẽ đợi mấy giây nó sẽ tự động nó nhận lệnh ha rồi Ờ, lúc này là cái nguồn của nó là 10V ờ, để là 10V thì mình sẽ chỉnh cho nó xuống lại là cái tần số cao ha chỉnh tần số cao lại là khi nào mà nó ngắt thì tầm khoảng 8V 8V2 là nó sẽ ngắt là được rồi ha tại vì cái mình có 3 7V4 thôi nó chỉ có 7V4 thôi có 7V4 thôi do đó là mình cài 8V được 8V2 8V được rồi rồi mình để gì tránh nhận lệnh rồi nó đã nhận lệnh ha thì nguồn hiện tại là nó là có 10V 10V thì à, mình để cao lên cũng được nhé chứ không phải là nhất thiết là 10V tại vì mình chỉnh nhắc nãy đó nó còn đó thì mình để đó thôi rồi bây giờ mình sẽ chỉnh xuống cho nó là mình còn lại 6V nha 6V xem cái gờ le nó đóng hay không nếu mà gờ le đóng thì nó sạc còn gờ le không đóng là nó không sạc tại vì mình thấy cái này nguồn hơi thấp sợ IC nó nhận sai 6V kẹt kẹt rồi vậy là sạc được nha mọi người vậy là cái pin cái mạch này sạc cho cái ờ, cái pin 7V à, được ha rồi mình sẽ dặn cái này lên dẫn lên cho tầm 8V 8V2 8V3 thử nó ngắt hay không 7 rồi vậy là cái mạch sạc này hoạt động tốt nha mọi người mình thấy à, mua cái mạch này về à, thì mình mua cái mạch này trên Lazada này, chứ mình cũng tại mình mua quà hàng ở đó mình quen chứ mình không có mua ở ngoài do đó mình cũng không biết rồi bây giờ thì cái mạch sạc này nói chung là sạc bình được nè rồi sạc bình nhỏ hơn pin nhỏ hơn được chẳng hạn như là pin 7 à, à, pin 7.4 à, á là được luôn ha rồi cũng như là mình làm video này gửi đến bạn nha video của mình đến đây đã kết thúc ha rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình rồi xin chào mọi người nha